chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ đồ chơi mới nhất 2022 để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em ờ, sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em vào chơi thì nó cực kỳ nó hiệu quả cho anh em thì anh em có thể sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em lắc cũng được hoặc là anh em vào sân chơi anh em luồn được hột vào anh em luồn chỉ cần luồn duy nhất một hột thôi nhé đấy, một bộ của nó chỉ có một hột này thôi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi này về cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu có dung này đây đây và cái qua cái đầu ngón này qua cái cục dung này đó thì à, anh em vào sân chơi thì anh em chỉ cần à, một hột duy nhất này thôi à, anh em có thể luồn vào hoặc là anh em có thể thêm hai hột trợ vào để anh em chơi anh em lắc thì nó báo cho anh em bốn mặt mặt nhất mặt nhị mặt ngũ và mặt lục còn mặt ba mặt bốn là không dùng đó thì ờ, cái cách chơi của nó như thế nào thì ờ, anh em chơi tài xỉu thì anh em biết thì là tôi cũng không cần phải nói qua nói nhiều về cái cách chơi của nó thì bây giờ tôi vào tôi test luôn cho anh em cái bộ đồ chơi này cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung mới nhất 2022 này dành cho anh em thì cái quan trọng nhất của cái bộ tài xỉu báo dung này đó chính là cái cái ờ, độ tăng tích của nó đấy thì ờ, khi mà anh em lấy cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này anh em chơi ấy, thì ờ, anh em có thể bao tôi có thể bao cho anh em đấy, nam châm nước muối dọi đèn đấy, dọi đèn thì đảm bảo với anh em luôn ở những cơ sở khác thì tôi không nói nhưng mà ở bên tôi thì riêng cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này hột cực kỳ trong hột cực kỳ trong pin cực kỳ trâu nhé đó là đó là cơ sở tôi còn à, anh em lấy ở đâu thì có thể anh em so sánh nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái tăng tích của nó đầu tiên này. đấy nhé trước tiên là tôi sẽ dọn đèn cho anh em dọn đèn cho anh em về cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt đấy, hay là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này đấy. đây anh em thấy cực kỳ trong luôn nhé mặt 2 và mặt 5 của anh em đây đó trong hầu như là giống một chợ Đấy. này thì chỉ có thầy thợ làm ra cái bộ hột này thì có có thể là nhìn thấy được cái cái cái, cái tang của cái bộ hột này thôi nhé tiếp tục cho anh em đó chính là nam châm đây nam châm cực kỳ hít tiếp tục cho anh em cái cuối cùng chính là nước muối nào cũng nổi hết nha anh em nhé Đó. nổi rất là đều nếu mà anh em mà đã mua cái hột báo dung bốn mặt ở cơ sở khác mà anh em có thể mà anh em xem được cái video của tôi ấy, thì anh em có thể so sánh Đấy, hai cái bộ mà anh em à, thấy xem là nó cái độ giang tích của nó như thế nào khác biệt nhau hay không Đấy, ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó thì uh, khi mà anh em lắc thì cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó về mặt nào nó sẽ báo cho anh em mặt đó Đấy, thì mặt ba mặt bốn là không dung đó, thì là cái uh, cục dung này anh em có thể là để ở đâu cũng được nó cách xa khoảng tầm 3 đến 4 mét để cho anh em bắt được cái bộ hột này nhé đó rất là đơn giản và rất là hiệu quả đây là cái ờ, cách chơi tài xỉu bịp mà mang lại hiệu quả cao nhất cho anh em Đấy. năm 2022 này dành cho anh em nhé Đấy, thì ờ, khi vào anh chơi anh em chơi thì anh em chỉ cần bật cái Đấy, bật cái đầu mót này lên bật cái máy rung này lên Đấy, thì anh em cảm nhận cái nội dung của nó thì cái ờ, máy rung này nó rung rất là êm nên là để dưới nên là tôi cũng không thể nào phán đoán được là nó dùng mấy cái Đấy, thì ờ, nói luôn cho anh em cái cách dùng của nó là cái mặt nhất nó về thì nó sẽ dùng một một dùng còn uh, mặt nhị về nó hai dung Đấy. tam tứ không dung còn bốn dung là còn năm à con sáu ba dung là còn năm nhé test cho anh em này thì thêm hai hột trợ nữa vào test cho anh em Đó, như chén này thì là máy báo hai dung này hai dung thì là có nhị đúng không anh em nhị thì là anh em có thể đánh xỉu nhá Đó. nhị nhị xỉu tiếp tục cho anh em chén nữa này ba dung ba dung là có con uh, ngũ thì anh em có thể đánh ngũ tài nhé đánh ngũ tài của anh em đánh tài luôn đó lụp tài luôn rất là hiệu quả cực kỳ chuẩn xác cho anh em riêng cái báo dung bốn mặt tài xỉu này thì là anh em à, không cần phải lo về cái tăng tích thì tôi không à, bao trẻ hột thôi còn anh em đến sân chơi anh em tăng tích của bộ hột này anh em báo hết luôn 100 trăm nhé còn cái độ báo của nó thì anh em thấy cực cực kỳ là chuẩn xác à, như cái này là không dung này không dung thì có mật ba mật bốn thì mật ba mật bốn thì anh em không đánh được Đấy, cái này anh em bỏ Đấy, hai mặt tứ về xỉu cái này bốn dung bốn dung là có con à, lục anh em đánh lục tài tỷ lệ về tài của nó 80 phần trăm đó 456 tiếp tục cho anh em chén cuối cùng cái này ba dung ba dung là có ngũ ngũ để anh em vẫn có cơ sở anh em đánh tài thì nó có khoảng tầm 70 cho đến 75 phần trăm là tài đấy, cả ngũ lục tài luôn đấy anh em thấy nó hiệu quả không thì uh, anh em nào mà muốn uh, được uh, sở hữu cái bộ tài xỉu báo dung cái bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2022 này dành cho anh em để anh em đi chơi tài xỉu À, anh em đi đánh tài xỉu ở bất cứ những cái sân chơi nào thì à, anh em à, giành chiến thắng với cái tỷ lệ lên tới 100% đó thì đây chính là cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt ở bên tôi đó thì à, anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi qua số hai số điện thoại và và hai cái số zalo ở trên luôn Đấy, thì anh em à, nào muốn đến tận nơi test thì anh em cứ lên mình xem miền Tây video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt cả anh em